điều kiện để bật kiếm tiền ở trên kênh YouTube là gì và làm thế nào để bật được kiếm tiền trên YouTube, làm thế nào để biết mình đã đủ điều kiện hay chưa là những cái câu hỏi mà Hoan nhận được gần đây của rất nhiều bạn. Vì vậy mà trong video ngày hôm nay, Hoan sẽ chia sẻ với các bạn cách kiểm tra điều kiện để bật kiếm tiền, xem kênh của các bạn đã đảm bảo điều kiện chưa và làm thế nào để chúng ta có thể bật được kiếm tiền nhé. Thế thì đầu tiên là các bạn à, vào trang chủ youtube.com rồi chúng ta vào biểu tượng logo kênh ở đây sau đó mình vào mục là YouTube Studio ở đây. Rồi, ở phía bên menu bên tay trái này các bạn kéo xuống, kéo xuống và nhìn thấy cái biểu tượng đô la. Đây có chữ kiếm tiền, các bạn bấm vào đây. Thế thì trong cái này là cái những cái điều kiện mà update mới nhất là nó có bốn điều kiện để chúng ta bật được kiếm tiền trên kênh YouTube. Điều kiện thứ nhất là bạn phải cần đạt được tối thiểu 1.000 người đăng ký. Thì cái này nó không khó, nếu như các bạn à, đã có Facebook, các bạn đã có cộng đồng và các bạn làm được khoảng tầm 10 cho đến 20 video thì cái số lượng 1.000 người đăng ký rất là nhanh. Như bản thân Hoan thì Hoan chỉ làm trong vòng có một tháng thôi là đã được hơn 1.000 người rồi. Bằng cái việc là Hoan làm những cái video Hoan hướng dẫn, Hoan chia sẻ về những cái kiến thức mà Hoan đang sử dụng, đang áp dụng để tạo ra những cái dòng tiền thu nhập thụ động ở trên Internet. Rồi sau đó Hoan share lên cái tường Facebook cá nhân của mình, rồi chia sẻ lên các cái cộng đồng, các cái group và kêu gọi mọi người là thấy video giá trị thì đăng ký. Như vậy cái điều kiện 1.000 người này nó không có gì là khó khăn cả nhất. Điều kiện thứ hai là 4.000 giờ xem thì nó cũng không khó. Nếu như các bạn đạt được 1.000 người đăng ký rồi thì cái điều kiện 4.000 giờ xem nó gần như là đảm bảo luôn. Bởi vì những cái video mà hướng dẫn ý, thì tối thiểu nó cũng là 10 phút, 15 20 phút. Và nếu như các bạn mới làm ý, thì Hoan khuyên các bạn là nên chia nhỏ video ra. Mỗi một video tầm 5 cho đến 10 phút thôi. Và chúng ta làm nhiều video. Mỗi một video là tương ứng với một từ khóa mà khán giả của bạn đang tìm kiếm. Thế thì lý do vì sao làm video ngắn thì nó có cái tác dụng như này. Với video ngắn thì nó đi vào trọng tâm của một vấn đề. Và khi khán giả của các bạn tìm được video của bạn thì họ sẽ xem hết từ đầu đến cuối video. Chính vì thế mà cái tỷ lệ giữ chân người xem hay còn gọi là thời lượng xem trung bình của video của bạn ấy nó rất là cao, đôi khi đến 80 thậm chí 90%. Và cái tỷ lệ giữ chân người xem hay gọi là thời lượng xem trung bình của video thì nó là một trong những cái tiêu chí để YouTube xếp hạng video của bạn và khi được xếp hạng cao ấy, cái video của các bạn sẽ được lên top và sẽ được đề xuất. Và bạn biết rồi đó, khi mà được đề xuất ý, thì nó sẽ hiển thị cái ảnh thumbnail, ảnh thu nhỏ của bạn lên rất rất nhiều người và sẽ có một tỷ lệ nhất định bấm vào video của bạn để xem. Vì vậy mà bạn kênh của bạn sẽ tăng đột biến cái số lượng người xem, số lượng người đăng ký cũng như là thời gian xem. Còn cái phần xác minh hai bước này thì rất đơn giản, bạn bấm vào đây, bật ngay thì nó sẽ yêu cầu mình đăng nhập lại Gmail này, rồi các bạn nhập số điện thoại của mình vào nó sẽ gửi một cái mã giống như là mã OTP à, khi các bạn à, đăng nhập vào tài khoản ngân hàng ấy thì nó sẽ gửi mình một cái mã và mình nhập vào thôi rất đơn giản nhé và cái điều kiện thứ tư là chúng ta không có cái cảnh báo vi phạm nào về nguyên tắc cộng đồng cái điều kiện này là đương nhiên rồi chúng ta phải nắm được những cái nguyên tắc cuộc chơi của Udemy Tất cả các nội dung bạn làm ra phải tuân thủ chính sách về luật fair use, tức là luật sử dụng hợp lý, về chính sách bản quyền, ờ, không có nội dung nào khiêu dâm này, không có nội dung nào gây hại cho trẻ con này. Nếu như bạn làm một kênh sạch hoàn toàn thì cái điều kiện này đương nhiên là nó được rồi. Và ngoài ra bạn cũng có thể bấm vào chữ là gửi thông báo cho tôi khi đủ điều kiện. Thì có nghĩa là không phải là thi thoảng bạn lại phải vào bạn check cái điều kiện này đâu. Mà khi nào YouTube nó tự nhận thấy bốn điều kiện này đạt được rồi, mỗi điều kiện nào đạt nó sẽ tích V như này này thì nó sẽ gửi thông báo vào email cho các bạn và chúng ta vào chúng ta bật chế độ kiếm tiền nhé. đây hoàn sẽ demo là bật chế độ thông báo này đấy thì nó sẽ ghi là chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho bạn khi đủ điều kiện đăng ký như vậy tổng kết lại ở trong video này Hoan đã chia sẻ với bạn cách để kiểm tra bốn cái điều kiện để bật kiếm tiền ở trên kênh YouTube. Điều kiện thứ nhất, các bạn cần 1.000 người đăng ký. Điều kiện thứ hai, cần 4.000 giờ xem công khai những cái giờ xem mà của các cái video đã xóa hoặc video để ở chế độ không công khai không được tính. Điều kiện thứ ba là bạn phải bật xác minh hai bước, tức là xác minh qua số điện thoại. Và điều kiện thứ tư là bạn không được vi phạm nguyên tắc cộng đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như comment và câu hỏi của các bạn ở phía, phía bên dưới phần bình luận của video này để Hoan sẽ làm video giải đáp thắc mắc cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.